anh cả đã này mà anh đi để lời sang đi lại anh cả đã này mà anh đi mang lời lời Tôi cả đã này ya mo ni lời le cara này ya mo anh em lấy hi bằng nhà nhưng lẽ bia nó in ai đoạt rồi những lẽ nó cứ sang ấy đã bọt đất nó ấy đi lặng nó ấy đã ra nhót năm để lại mai đây đang làm mấy bạp nó cơ tâm nhau bi năm bắp lệ bia nó e cứ đâm bị nằm ngân kêu nơi đâu? pra chắc nó pra nhà bị chịu nó pra chắc chắc nhớ nó ai nhớ là lời chắc nhớ nó ai chắc chực nhau khoang bang lệ chực Tê nhờ bị ác bàn tay nhờ đâu đám ơi ca đi bữa mình bỏ pha bia nơi đám ơi ca đi bữa mình ra nhà y plum Nam có đời ý từng lệ nên đam có đời ý khai lệ nhắm về đã nói ráng phi lâm y do ta giặc thao tay răng lệ lệ do ta giặc răng răng phi cà lệ ya ta yak vĩnh, răng phi kê chênh lệ ta yak vô ta răng anh ba lê ti ya ta yak sát chắc nước lâm chắc à, rang kít ba mắt đạt ở lâm chắc nhấp in có đây bờ loa bia đi mẹ có đi nhập thọc lòng đi mẹ nơi vợ nơi đi su bị vợ chắc dung chắc nó cả này bên mình gọi dung bên nơi sang chắc nó cả này rung răng lời sang sai nó hoang mang như phi linh ngoa sai là nó chết chắc nó hà rơi phi linh nó chết chắc mình nó nhà nhà ấy bố mình nó ấy kêu chắc nó đã nhà ram de e chữ ram nè e ta nga chắc nói nhưng để e nam chữ ram cho e ta ra chắc chắc nó cho ta quê nào đã mẹ nhớ đó nhớ 미녀노 건더 야수구 미녀 yang na ta re ri nya na sang yang nya na me nya na ma mong nya nya na sang bé ai nhớ hờ mơ ai quên bé ai nhớ hẹn hàng giấc mơ đêm nó ai nhớ hoang mang bị nằm đêm giấc nó ai ra giấc nó ai nhớ hẹn hàng bị nằm đêm ra chắc để đi lăng sung em à nhớ lăng bị sai chặt ngơ ấy bé lăng su ấy dạ nhớ krang thì bố chắc ngơ ấy